có chữ thầy con cặt vô mày nói chuyện vô dân quá mày có chữ thầy chết con tao cặt vô mày nói chuyện vô dân quá mày coi chừng mày chết với tao Get in my belly! Get in my belly!